Xin chào anh em thì gần đây có rất là nhiều anh em có liên hệ với tôi nhờ tôi tư vấn là anh em đến sân chơi của người ta anh em biết là người ta sử dụng cái hột công chuyện đấy thì có cách nào để em có thể chơi được đấy thì clip này tôi xin chia sẻ với anh em đấy hướng dẫn anh em đấy cái lón quét tài xỉu thì với cái lón quét tài xỉu đấy thì nó rất là nhiều mẫu mã em nhé em có thể là làm vào bất cứ cái nón nào theo cái mẫu của anh em thì cái nón quét tài xỉu này nó có chức năng và nhiệm vụ là quét cái à, hộp tài xỉu công chuyện đấy và à, báo dung ngược lại cho biết được tài hay xỉu anh em nhé đấy nó có thể quét được tất cả các hộp công chuyện anh em ạ thì tôi chuẩn bị cho em là hai bộ hộp công chuyện đây đây là bộ hột không tang của bên tôi và đây là bộ hột có tang em nhé thì trước tiên tôi xin phép là chứng minh em cái bộ hột này của tôi nó là không tang Đấy, để cho em thấy được là cái bộ hột của tôi nó là một trăm phần trăm là không tang và cái lắp cái đĩa của tôi cũng là hoàn toàn bình thường em nhé chia tay về cái lâm châm đây lâm châm trắng này rất là hít em nhé đây tôi thử em đĩa vào nó không hít em nhé ok chưa Đấy. nắp cũng vậy đây nếu nó là một có tang ấy đấy hay nắp đĩa cung chân em thử lâm châm này chắc chắn chít đây đây là một hộp có tang anh em nhé đấy. tôi sẽ test trên hai bộ hột này cho anh em thì đây tôi cũng chỉ test là soi đèn cho anh em đây đấy đấy hột rất là trong em nhé đấy thì cái hột này của bên tôi là 100% không tan sẽ bao cho em thử lâm châm này ngâm nước muối này xoay đèn này đấy và bao chẻ hột em nhé đấy em rõ đấy, cái hột này đấy đã được bo phá góc cạnh chống lại tất cả các thầy thợ em nhé đấy hột thì nói đây em nhìn rõ nhé đấy thì anh em quan tâm tới cái nón quét tài xỉu này ấy, thì em có thể liên hệ với tôi hoặc đến trực tiếp nhà tôi đấy, anh em mang đồ của anh em tới để anh cùng kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé đấy, cách chơi rất đơn giản thôi anh em cứ để cho người ta sắp xếp được sân chơi đấy, cho người ta luồn một câu chuyện vào đấy anh em chỉ cần là mang cho mình cái nón quét tài xỉu này tới sân chơi của người ta đấy và độ đầu của anh em Đấy, khoảng cách là 3 mét đổ lại em nhé em cũng không nên ngồi quá xa cái phạm vi 3 mét là cái phạm vi hợp lý nhất để nó quét cái một câu chuyện và nó báo dung cho em biết nhé đấy ngoài ra cái sở tôi cung cấp và tư vấn rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc địa bài ná hay game khách trên phạm em cần em cứ liên hệ em nhé đấy thì với cái nón quét tài xỉu này đấy có rất là nhiều mẫu mã nhé em có thể lấy mẫu ở bên cơ sở của tôi hai là anh em có thể là chế vào cái nón của anh em anh em nhé đấy tôi sẽ đội trên đầu này đấy, và test thử cho anh em nhé tôi xin phép là test với cái bộ hột à, không tang này trước anh em ạ anh em lưu ý nhé nó quét được tất cả các loại hột tài xỉu anh em nhé đấy như thế này đây máy báo là hai dung đây anh em đánh tài thôi tài này ok 12 nút nhé em lưu ý nhé với nón quét này của tôi tôi lập trình là vào một dung là em ấy chỉ hai dung là em anh tài tôi nhé như thế này đây tiếp tục là hai dung anh em anh tài tôi tài này ok 11 nút đấy em lưu ý nhé đấy lắp đĩa gì mình không cần quan tâm đấy lắp quấn băng keo hay là nắp cắt âm pha tiếng hay là lắp đĩa một âm không cần quan tâm nhé chỉ cần quan tâm à sân chơi mình sử dụng cái hột công chuyện là được em nhé như cái này đây máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi xỉu này mời nút ok đấy, lưu ý nhé cái nón quét này đấy có phạm vi là 3 mét đổ lại anh có thể đứng hay ngồi tùy ý anh em đấy làm sao anh em cứ đứng ở cái phạm vi tầm 2 mét gì ấy là ok như tiếp tục là báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi xỉu này 9 nút ok cái này là kiểm soát tuyệt đối anh em nhé đấy khi em để trên đầu độ trên đầu này thì rất là yên tâm đúng không anh em đấy không ai có thể phát hiện ra đấy máy thì là nó rung rất là êm nhé nên em cứ yên tâm thôi nhé như cái này đây máy báo hai rung đây anh em đánh tài thôi tài này ok đây tôi sẽ chuyển sang cái bộ hột có tang này cho anh em này đấy sóc xong đấy chỉ hai ba giây là cái nón quét tài xỉu này nó sẽ quét xong và nó báo rung cho em biết nhé như thế này đây đấy nói nó báo cho tôi biết là hai dung tương ứng với là hai dung là tài anh ấy tài thôi tài này 12 nút ok chuẩn xác tuyệt đối anh em nhé anh em chỉ cần biết được cái sân chơi của mình nó sử dụng cái hột câu chuyện thì em chỉ cần là mang cho tôi cái nói quyết này và đội lên trên đầu của mình đấy và đến sân chơi ngồi phạm vi 3 mét đổ lại là ok như thế này đây máy báo hai dung anh em tài thôi tài này ok 11 nút này anh rõ là 11 nút nhé chuẩn xác tuyệt đối anh em nhé đấy với cái cách chơi này thì rất là hiệu quả vì sao vì là đồ của người ta rồi người ta luồn vào mình đến sân chơi mình chỉ cần mang theo cái nón thôi không ai có thể phát hiện ra anh em nhé đây là cái nón quét tài xỉu mới nhất hiện nay đấy chuẩn xác nhất hiện nay em nhé đấy em có thể áp dụng vào mọi sân chơi của mình đấy như thế này đây nón quét báo cho tôi biết là hai dung thì anh em đánh tài tôi tài này 13 nút ok tiếp canh cái cuối nhé đấy có rất là nhiều mẫu mã nhé. em có thể là sử dụng cái mẫu của bên tôi hay là cái mẫu của bên anh em đấy anh em có thể mang nón của anh em tới để tôi xử lý và tôi sẽ làm cái nón cho anh em đấy như cái này đây nón quét và nó báo cho tôi biết là hai dung thì em lấy tài tôi